rồi hello anh em quay lại với kênh của lộc phát tài ngày hôm nay ha tiếp tục chia sẻ ha, kinh nghiệm hoặc là làm tất cả các loại video về bộ môn chơi cờ bạc ha bầu cua tài xỉu ừ, hay là máy đánh bài hay về bài lá hay là tích tình tịch về tất cả các loại dụng cụ chơi năm 2021 này anh em nhé thì bên kênh của Đào Phát Tài thì anh em chỉ cần lên gõ số điện thoại 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 nha đó sẽ hiện ra những cái sản phẩm và về những cái video đó, chia sẻ cho anh em đó, chỉ cách chơi hoặc là các anh em thu tha sẽ gặp trực tiếp mình để mình tư vấn cho anh em kỹ hơn nha đấy thì cái video chính ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em về một môn chơi năm 2021 này điện thoại soi xuyên à, máy điện thoại soi xuyên qua thau thùng bầu cua hoặc là nắp tài xỉu thì hôm nay mình làm chủ đề về tài xỉu bịp ha, đó thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái máy có thể soi xuyên qua cái nắp này nắp này là gọi là nắp uh, à, nhăn mũi anh em nhé hoặc nắp cống nắp quặng đó màu đỏ này có thể soi xuyên qua được thì nguyên lý của nó là chỉ cần một chiếc điện thoại về smart này thôi anh em nha nghe gọi bình thường dùng bình thường đó, ờ, nghe gọi dùng bình thường lên mạng nhắn tin Zalo hay là Facebook hay là anh em chơi bất kể cái gì chơi cái điện thoại này vẫn bình thường nhưng các anh em sẽ kết nối cái điện thoại này về một cái điện thoại ở nhà là cái nhà đó là người sẽ kỹ thuật nó sẽ báo qua tai nghe anh em đánh từ xa nhưng mà mình làm video mình trực tiếp luôn trên chiếc điện thoại này vô camera để cho anh em có thể nhìn trực tiếp thấy được ha rồi cách chơi như thế nào thì các anh em liên hệ mình mình sẽ chỉ thêm đó rồi các anh em giờ vào chương trình mình sẽ nhờ một à, người em nó sẽ soi qua để đưa lên cái camera mà mình làm video này cho anh em thấy được nó rõ nét và nó ok đến tới đâu anh em nhé đó <clears throat> rồi các anh em thấy không đó mình sẽ lắc nè đầu tiên mình lắc nè đúng không anh em đó như cái này mình thấy được cái tam hơn đúng không anh em đó mọi người thấy được cái tam không ha đó mọi người thấy được cây tam không để mình dỡ coi có tam không nha đó đúng không anh em tam đó tiếp nè thử mấy chén này anh em xem đó quá rõ luôn cái nét căng stress luôn để mình coi canh lại cho anh em xem nha canh màn hình đó như vậy là anh em thấy rõ đúng không anh em rồi cây này thì mình quýnh trăm phần trăm về xỉu thôi anh em nha đó, như cái này mình thấy được cây tam cây nhị tam nhị tam nhị ngủ luôn anh em nha tam nhị ngủ luôn á như cây này tam nhị ngủ luôn đó thì nói chung nó có cái, cái dấu hỏi chỗ này thì nó hơi che che thì theo như mình là cái ngủ ngủ lục luôn anh em đó tờ tài đúng không anh em đó mình thấy con nào thì mình đọc cho anh em luôn ha đó cái này là sự thật mình làm video là không cắt ghép đó sao như vậy thấy hột lăn luôn đúng không anh em thì cái này mình thấy là có nghĩa là cây ngủ cây lục rồi đúng không anh em đó thì trăm ngàn là người nhà nó sẽ thấy được cây ngũ quy lục nó sẽ báo qua tai nghe cho anh em thì nó báo cho em chỉ cần tay là các anh em dở bụp tay đúng không anh em không không phải là các anh em nhìn trên màn hình trực tiếp này đâu người nhà nó sẽ báo cho anh em nha đó như cái này các anh em thấy cái ngủ rồi nè ngủ hai nhị sao á ngủ nhị nhị ngủ nhị nhị đó thì cái này là trăm phần ngàn về xỉu rồi đó là kỹ thuật của nhà anh sẽ báo báo cho anh em xỉu xỉu là xỉu đu đó 10 nút xỉu đúng anh em chính xác không tuyệt đối luôn ừ. rồi như cái này mình đưa qua cái cam soi tiếng ha đó cái này không mình đưa ra đây đó hiện thực này đúng không mình đưa vào màn hình soi nè đó cái này thấy không thấy nè thấy cái nhất nè đó mình thấy mình thấy được hai cái nhất rồi nha đó mình đưa vậy là mình thấy được hai cái nhất rồi nè đó cái này cũng xỉu thôi anh em ha phản chịu đúng không đúng nó chuẩn xác trăm trăm luôn sai đâu được mà đó mình sẽ làm một cây nữa cho anh em xem nha rồi như cái này các anh em như cái này á, là mình thấy cái tứ nói chung là cái tứ và nhất nó, nó màu đỏ nó sẽ phản lại camera đúng không anh em tứ nhất nó phản lại camera này đó mình nghiêng hồn tí này ha đó mình thấy được cây ngủ này cây tam nè thì cái này muốn xỉu nhẹ nhẹ thôi cái còn cái tứ nhất thì mình không biết được đó các anh em thấy không xỉu nhẹ nhẹ đấy thì mình chỉ test sơ qua cái dòng sản phẩm này thôi còn mình xin nói luôn cái máy này các anh em có thể nghe gọi bình thường vào sòng chơi nghe gọi bình thường nhưng mà nó có chức năng chức năng này chỉ có đặc biệt bên cơ sở lọc bất tài mới có thể làm cho anh em thôi nha đó, làm cho anh em để anh em có thể chơi hoàn chỉnh luôn đấy nó sẽ kết nối từ xa anh em nhé nó nó kèm thêm máy nghe và tai nghe bộ của nó này ha. đấy là anh em về nhà chỉ kết nối thêm một cái máy màn hình ở nhà bình thường ha đó các anh em kết nối màn hình ở nhà bình thường người ở nhà là người quan trọng nhất tại vì sao tại vì khi anh em vào sòng cái máy này nó là chế độ ẩn không không phải là cầm soi như mình làm clip đưa cho anh em đâu nhưng mà nó chế độ ẩn các anh em tối màn hình cũng được nhưng mà các em vẫn có thể soi là người ở nhà nó sẽ thấy qua được một cái màn hình khác nó sẽ báo cho anh em qua một cái tai nghe máy nghe nhỏ này nói chung đủ bộ cho nó nha thì mình sẽ bao giá rẻ nhất trên thị trường này cho anh em để anh em chơi làm sao hiệu quả đó và giới thiệu nhiều anh em đó thì anh em xem muốn mua hàng đặt hàng hoặc muốn được tư vấn về cái sản phẩm máy soi xuyên qua nắp tài xỉu này năm 2021 này thì anh em liên hệ Lộc Phát Tài 0981 521 79 nha mình sẽ hoặc là số điện thoại 0966 521 79 các anh em xem nhớ lưu ý ủng hộ đăng ký kênh cho bên cơ sở Lộc Phát Tài nha đấy thì mình xin chúc anh em năm 2021 này rực rỡ thành công chiến thắng về bộ môn chơi tài xỉu biệt này anh em nhé chào anh em